Xin chào tất cả các bạn Hôm nay ờ, xin chào mừng các bạn đến với ờ, ờ, một cái clip Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta kiểm tra một chiếc xe trước mỗi chuyến hành trình Các bạn có thể đi chơi mùa 2 tháng Các bạn có thể đi chơi vào Tết Dương lịch, Tết âm lịch và những ngày lễ khác Một cách thoải mái và chúng ta sẽ chở cả gia đình trên một chuyến đi rất là vui vẻ à, Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cả khoang động cơ Thì đây là một cái động tác vô cùng quan trọng mà các bác tài ít khi để ý đến Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cái khoang động cơ này mà tôi sẽ có thể hướng dẫn cho các bạn mà đến những người phụ nữ cũng có thể biết được là cái khoang động cơ này gồm những chi tiết gì mà chúng ta sẽ cần phải à, chú ý đến những cái gì Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải à, mở nắp khoang động cơ Thường thì chúng ta sẽ kiểm tra là gì? Chúng ta sẽ kiểm tra dầu nhớt của chiếc xe này nó có đầy đủ không à, nếu nó bị thiếu thì chứng tỏ rằng là động cơ chúng ta à, hoặc là những cái chi tiết bên dưới có thể đã đang bị chảy dầu nên nó gây ra cái sự uh, thiếu dầu hoặc là cái người đổ dầu trước cho các bạn đã châm thiếu dầu cho các bạn à, vì thế cho nên chúng ta sẽ cần kiểm tra thì thường ở đây nó sẽ có một cái que thăm dầu à, chúng ta sẽ rút nó lên và chúng ta sẽ nhìn thấy cái mức dầu ở đây nó có hai cái lỗ thì cái ở trên này nó là mức mắc và cái ở dưới là mức min đó thế thì chúng ta nên để dầu ở cái mức full là mức này mức số 2 đấy chưa mức ở trên đó và ở đây như tôi nhìn thấy là dầu uh, đã được đủ à, chiếc xe này không hề thiếu dầu một chút nào và chúng ta sẽ sang một phần dầu rất là quan trọng đó là dầu trợ lực lái thì đối với chiếc xe này dầu trợ lực lái nó nằm ở đây dầu trợ lực lái nằm ở đây đó thì à, ờ, đối với dầu trợ lực lái á thì nó sẽ giúp cho cái việc đánh lái của chúng ta rất là ổn định vì thế cho nên là chúng ta cũng có những cái mức min và mắc ở đây à, chúng ta sẽ cần phải xem rất là kỹ à, và như tôi thấy ở đây là nó nằm ở mức mắc là mức hoàn toàn được phép uh, sử dụng còn nếu như các bạn nhìn thấy là nó bị xuống dưới uh, mà thậm chí dưới mức min là chúng ta sẽ phải đến các cái trung tâm uh, chăm sóc về xe để chúng ta bổ sung về uh, dầu trợ lực lái một phần dầu nữa rất quan trọng đó chính là dầu phanh dầu phanh giới thiệu các bạn thì đối với chiếc xe này dầu phanh nó nằm ở đây à, dầu phanh nằm ở đây thì ở trên cái nắp nó có ghi là brake fuel brake fuel brake là phanh còn fuel là cái ờ, gọi là dầu phanh nhá thì các bạn có thể là mở nắp ra để xem nhưng thực ra thì cũng không cần phải mở nắp đâu các bạn có thể rằng là chúng ta xem cái mức min và max ở đây à, mở nắp để làm gì à, tôi để cho các bạn xem thấy là à, cái nắp này à, nó có chỉ số để đốt 3 đốt 3 hoặc đốt 4 có nghĩa rằng là Chiếc xe này hoàn toàn có thể dùng được dầu phanh đốt 3 hoặc đốt 4 Trên thị trường thì những xe sang họ đã dùng đến đốt 5.1 rồi Đó Có những cái xe mà người ta chỉ ghi là only đốt 3 thôi Thì các bạn chỉ được châm vào đốt 3 thôi Không được châm đốt 4 hay là đốt 5.1 nha Hoàn toàn phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất à, Chúng ta kiểm tra thêm một cái nữa Mà cái này là tôi thấy các bác tài rất hay quên Và chị em phụ nữ rất hay quên Đó chính là nước rửa kính Là phần vô cùng quan trọng nhưng mà rất ít khi được để ý đến Thế thì nước rửa kính ấy, uh, các bạn sẽ xem là cái mức nước rửa kính nó đang ở cái mức nào và theo tôi ấy, thì nên uh, có một cái bình nước rửa kính mà phụ ở, ở đằng sau đó, để nếu mà thiếu chúng ta châm vào đó, chứ còn nếu mà chúng ta cứ đổ nước lọc vào thì nó sẽ làm cho cái kính của chúng ta bị ma sát với cái cần gạt mưa nó sẽ làm xước hết cả kính đó mà đi trong trường hợp mà trời mưa mà lại còn mưa rất là to uh, như cái đợt vừa rồi mà chúng ta lại thiếu nước rửa kính thì khi mà kính bẩn chúng ta không có cái gì để chúng ta lau cả mất tầm nhìn là cái sự an toàn chúng ta bị ảnh hưởng rất là lớn tiếp đến là chúng ta sẽ kiểm tra một cái nữa là nước làm mát chúng ta sẽ kiểm tra nước làm mát và nước làm mát này rất đặc biệt đó là mỗi một xe nó có thể có một cái màu khác nhau chủ yếu là có 3 màu thứ nhất là màu xanh lá cây nếu nước làm mát của các bạn màu xanh lá cây thì bắt buộc các bạn sẽ phải thay nước làm mát màu xanh lá cây nếu là màu hồng thì thay màu hồng mà nếu là màu da cam thì sẽ thay màu da cam ok không được đổ lẫn nhá không phải đang là từ ờ, xanh lá cây mà chúng ta đổ màu hồng được vào đâu nha. và tiếp đến một cái phần nữa đó chính là bình ác quy bình ác quy của một chiếc xe thì nó giống như một cục pin vậy khi các bạn để lâu mà hay là các bạn để ở trong gara lâu các bạn không khởi động thì các bạn cần phải kiểm tra qua về cái tình trạng bình ác quy của mình à, thứ nhất có thể bằng kinh nghiệm các bạn thử nổ máy lên nếu mà nó thấy nó mượt mà nó nổ ngay thì khả năng ác quy của chúng ta còn rất là khỏe nhưng mà nếu cảm thấy nó yếu mà nó không có được uh, khởi động nó không được mượt mà thì các bạn cần phải kiểm tra ngay tại các cơ sở chuyên nghiệp họ sẽ có máy chuyên dụng để kiểm tra bình ác quy của mình một cái nữa mà chúng ta cần ý đó là cái thời gian đã sử dụng cái bình ác quy này là bao nhiêu lâu ví dụ như là các bạn đã sử dụng nó khoảng năm rưỡi đến hai năm rồi thì cái chuyện mà nó có hư hỏng ấy nó cũng là chuyện bình thường cho nên là cũng phải dự trù cái việc này đó, nếu mà đã dùng khoảng trên 2 năm rồi thì tôi cũng khuyên các bạn là nên đi kiểm tra tại các cái cơ sở đó, nếu mà ác quy mà chỉ còn 50 à, đến 60 phần trăm thôi thì trước mỗi chuyến đi xa chúng ta cũng nên thay chứ nếu mà để ác quy chết ở dọc đường hoặc là ở những cái nơi hoang vắng thì rất là khổ cho các bác tài à, và nhất là các chị em phụ nữ đây là điều không nên đó, như vậy là hướng dẫn cho các bạn xong bước thứ nhất kiểm tra khoang động cơ và bước thứ hai, chúng ta sẽ kiểm tra các tín hiệu đèn và uh, hệ thống đèn và tín hiệu trên xe. Ok. Action. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ ờ, nổ máy. Chúng ta sẽ nổ máy. Rồi, sau khi nổ máy xong thì chúng ta sẽ xem cái ờ, đồng hồ bảng đồng hồ tắp lô của chúng ta nó có bị nổi một cái đèn check gì không ví dụ nổi đèn liên quan đến động cơ liên quan đến ờ, phanh và liên quan đến những cái hệ thống an toàn khác thế thì để rõ về cái bảng tắp lô này hơn ấy thì tôi sẽ nói vào trong một cái clip khác nhưng mà trong cái clip này thì ờ, đối với một chiếc xe thì hầu hết những chiếc xe nó sẽ không có nổi đèn check gì cả đó nó chỉ có một cái đèn là đèn ờ, đèn báo hiệu là chúng ta phải cài dây an toàn và đèn báo là chúng ta vẫn đang có phanh tay đó, chỉ có hai loại đèn như vậy thôi đó sau đó là chúng ta sẽ tiến hành là kiểm tra hệ thống đèn uh, tín hiệu đèn tín hiệu là gì là bao gồm đèn cốt pha đèn sương mù uh, và hệ thống đèn phanh phía sau để cảnh báo rồi thế chúng ta sẽ bật đèn uh, sương mù và chúng ta sẽ bật đèn cốt lên và bạn bún sẽ ra dấu hiệu là ok khi mà tôi nhá đèn thì bạn bún đằng trước bạn bún sẽ sẽ thấy bắt đầu check bún đây đầu tiên này là sương mù ok cốt ok ở đèn pha à, chúng ta nhá nhá đèn pha để cho bạn à, bạn bốn đằng trước có thể nhìn thấy ok và chúng ta sẽ đạp phanh à. nhìn gương chiếu hậu để thấy bạn bốn à, đang ra hiệu là ok rồi chúng ta kiểm tra đèn emergency nghĩa là đèn báo khẩn cấp rồi mọi tín hiệu trên xe ok à, điều hòa chúng ta cũng ok on off đều đầy đủ à, gần như mọi thứ hệ thống liên quan đến an toàn đến tín hiệu uh, đều đã được kiểm tra và sau đây sẽ là một phần quan trọng nhất và cũng là bước cuối cùng để chúng ta kiểm tra nó chính là hệ thống uh, lốp và phanh à, lốp xe phanh một phần vô cùng vô cùng quan trọng trước mỗi chuyến đi xa mà các bạn phải thường xuyên kiểm tra rồi ok các bạn sau khi anh Trung đã xong cái phần mà cũng khá là quan trọng là liên quan đến khoang động cơ này và các cái đèn báo tín hiệu bên trong ấy là chúng ta sẽ đến một phần nữa đấy là phần lốp lốp thì à, mọi người vẫn định hình là lốp là cái đầu tiên mà cái cái um, cái phanh đầu tiên của chúng ta ấy bởi vì là cái lốp sẽ là tiếp xúc trực tiếp với mặt đường tạo ma sát thì khi đó sẽ là cái cái phanh đầu tiên và cái kiểm tra lốp thì các bạn sẽ để ý nhé kiểm tra lốp đầu tiên chúng ta phải kiểm tra một cái là cái độ sâu của gai lốp Độ sâu gai lốp thì à, trên trên tất cả các loại lốp thì nó sẽ có một cái phần rất quan trọng nó là một cái phần tam giác ở đây này. Phần tam giác mẹ đâu anh nhỉ? Vừa ở đây. Đây chính xác phần tam giác ở đây này. Và check ra vào giữa lốp nó sẽ có một cái chỉ đường chỉ ở bên trong. Khi mà cái hoa lốp chạm đến các cái đường chỉ đó là cái điều kiện bắt buộc là các bạn phải thay lốp. Đó. Cái đường chỉ ở bên trong này thì các bạn bắt buộc sẽ phải thay lốp và ngoài cái việc kiểm tra đường chỉ đó thì các bạn sẽ phải kiểm tra rất nhiều thứ nữa cái đầu tiên là các bạn kiểm tra xung quanh lốp xem nó có bất cứ cái vật thể lạ nào không kim rồi hay là miếng sắt nhỏ bất cứ vấn đề gì xem có không đã nhé. không có tiếp mình sẽ kiểm tra thêm tất cả các khung viền, xem nó có bị móp có bị phình hay là có bị bất cứ dấu hiệu bất thường nào không và các bạn lưu ý nhé tất cả những cái dấu hiệu bất thường thì có thể xử lý được chỉ là xử lý trên cái khoang này thôi còn phần viền thì các bạn là nếu mà nó có bất cứ vấn đề gì phải xử lý thì cái điều kiện tiên quyết là các bạn phải thay bởi vì phần viền là theo cái cấu trúc của một cái lốp ấy, thì cái phần viền đó không các bạn không thể xử lý được chỉ xử lý ở trên cái phần hoa lốp thôi đến một phần tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải kiểm tra đến cái à, cái thắng điện cái thắng đĩa và cái má phanh là hai thứ cũng rất là quan trọng rồi đúng không trong cái an toàn thì cái thứ này là phải tập trung rất là nhiều cái thắng đĩa thì đầu tiên các bạn sẽ phải kiểm tra xem là cái thắng nó có bị à, các cái đường gồ ghề hay không nếu mà các cái đường gồ ghề hoặc là nó không có láng mịn đấy thì các bạn sẽ phải uh, đi ra các cái trung tâm để mà láng cái thắng đĩa cho nó mịn nhất có thể nhưng mà cái câu chuyện ở đây là không phải là cái cái loại xe nào các bạn có thể cũng có thể láng thắng được có thể một số các cái nhãn hiệu xe lớn ấy Mercedes hoặc BIM ấy thì các bạn không thể nào sự uh, à, láng những cái thắng đó được mà bắt bạn bắt buộc phải thay còn một số các hãng xe bình dân hoặc là đến tầm trung ấy, thì các bạn có khả năng nhưng mà nên hỏi trước nhá nên hỏi các cái à, anh làm về kỹ thuật ở trong các xưởng xe lớn khi mà có điều kiện đến thì các bạn nên hỏi trước xem là có được láng hay không tiếp theo là đến cái phần là uh, phanh cái phanh này cái độ sâu má phanh của bạn bắt buộc là phải trong khoảng tầm mm thì bắt buộc các bạn phải thay đó thì uh, cái này thì bạn sẽ phải đo bằng thước thôi sẽ phải phải phải hơi sâu một chút xíu các bạn tìm hiểu và mình sẽ chỉ cho các bạn là một cái cái uh, một cái má phanh mới là nó sẽ như thế nào thì mình sẽ chỉ cho các bạn sau nhé ok xong rồi và sẽ đến một khoản nữa đó là các bạn phải kiểm tra áp suất lốp câu chuyện tại sao lại như vậy cái áp suất lốp nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tiết diện của bánh xe khi mà tiếp xúc với mặt đường áp suất lốp quá căng thì nó chỉ sẽ chỉ có cái phần trên phần giữa này thôi là tiếp xúc mặt đường câu chuyện xảy ra là khi mà bạn đi đường nó áp suất à cái tiết diện nó tiếp xúc không đủ khi bạn phanh thì sẽ không an toàn cái tiếp theo nếu mà cái áp suất lốp nó quá ít có nghĩa là bánh quá non đấy thì câu chuyện xảy ra nó chỉ có tiếp xúc mặt đường là hai cái phần phần bên hông rồi thôi hai phần bên hông này thì đương nhiên là tiết diện không cũng sẽ không đủ luôn và tiết diện không đủ thì có chuyện là nhẹ lắm và kiểm tra số lất kiểu gì thì đơn giản thôi nếu mà bạn gần à, gần các cái cửa hiệu sửa xe thì là các bạn sẽ qua đó kiểm tra hoặc là các bạn có thể lắp cái kiểm tra áp suất lốp ấy thì nó sẽ có một cái loại công cụ để kiểm tra áp suất lốp à, trên tất cả loại xe còn xe sang thì đương nhiên là họ sẽ có những cái công cụ mà thuộc dạng như là bảng stock nó đã có rồi mặc định xè đã có ấy. và kiểm tra ở đâu áp suất lốp bao nhiêu là đủ hiện tại thì các bạn có thể mở cái à, cửa ra thì ở cái thành cửa này là nó sẽ nói về mọi thông số về lốp số um, số đo của lốp bao nhiêu và các cái à, thông số kỹ thuật về áp suất bao nhiêu thì các bạn sẽ bơm đến cái hạn mức đây không phải là hạn, hạn mức mà mà các bạn bơm tới mà đây là hạn mức cao nhất mà các bạn bơm khi ra ấy thì là các anh sẽ à, về bên à, kỹ thuật họ sẽ tư vấn cho bạn lên bơm bao nhiêu là đủ rồi ok thì à, về cơ bản lốp và phanh và cái phần kiểm tra xuất lốp thì nó cơ bản như vậy thôi còn uh, khoản gì tiếp theo nhỉ hết còn, còn gì không anh hết rồi rồi nó chỉ có như vậy thôi thì đây là tất cả các cái thứ mà các bạn sẽ phải kiểm tra trên một cái gọi là trước khi hành trình hành trình của bạn có đảm bảo an toàn hay không là phụ thuộc phần lớn vào cái cách các bạn tự kiểm tra trước còn những cái thứ mà liên quan đến to tát hay là bên trong máy khoang máy tất cả các thứ ấy mà bắt buộc phải à, phải à, phải phải à, động đến động cơ ấy thì là sẽ nên mang ra tiện nhá người ta sẽ có chuyên môn tốt hơn ok chào các bạn